đứng vào chỗ nào di chuyển ngang chân ngang nào dậm chân ngang trước chân ngang ngang rồi chuẩn bị kết hợp chuyển trọng tâm và nhấc vai chuyển trọng tâm nhấc vai lên xuống lên xuống là vào giữa đẩy vai khi ra ngang chuẩn bị kết hợp tay tay xoay vòng tròn tay chắn trước mặt từng tay một theo chân theo chân chuyển trọng tâm hay tròn một hai ba bốn năm chuẩn bị hai tay xoay vòng tròn hai tay tròn trước mặt nào hai tay nghiêng chuyển trọng tâm năm bốn ba hai một tay cắt chéo chéo xuống dưới tay thắt kéo ba hai chuẩn bị gập tay nào hai tay gập nào hai một gập xuống gập gập gập lưỡi gập rưỡi nhẹ nhàng siết chặt cánh tay chỉ gặp còn thử tay thở chuẩn bị tay cắt ngang trước mặt ba hai một chuyển tay lên lên tay vặn người đi lên lên lên chuẩn bị hai tay vỗ và mở rộng ngực ba hai một vỗ tay mở ngực vỗ tay mở ngực chuẩn bị tay đẩy lên cao vươn dài người ba hai một đổi tay lên lên lên vươn cao dài ra căng lườn ra đẩy lên chuẩn bị hai tay đẩy cao ba hai một đẩy cao lên lên hai tay hai tay đẩy tay chuyển trọng tâm bị gót chạm mông kéo tay mở ngực nào gót chạm mông kéo tay mở ngực ra hít thở đều cao gót lên chuẩn bị tay gấp chéo vuông trước mặt ba hai một tay lên tay vặn luôn gấp chéo vuông vai chéo gấp gấp chuẩn bị hai tay gấp mở ba nào vào luôn gấp mở gấp đổ lên chuẩn bị đổi chân chân vuông lên kéo tay lên lên chân đơn gối đơn gối kéo tay đơn gối cao gối lên bọc chân ra chuẩn bị đá dài chân tay chạm mũi chân ba hai một đá nào đá đá chân ra thẳng chân thẳng nào cố lên Hít thở đều. ba hai một ok. Di chuyển tại chỗ. Rồi em không tác rồi em. nhìn cái tay bạn ngắm một cái ấp lên cho dễ.